Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc quan ngại về video mà binh sĩ Ukraine hành quyết tù binh. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR đã được báo cáo về đoạn video mới đây cho thấy cảnh những người lính Nga bị hành quyết sau khi đầu hàng quân đội Ukraine. Phát ngôn viên của OHCHR Mata Hurtado ngày 10 tháng 2 cho biết Chúng tôi đã nêu lên những lo ngại về việc đối xử với các tù binh chiến tranh bao gồm cả cáo buộc giết tù binh của lực lượng vũ trang Ukraine đối với Bộ Quốc phòng của nước này. Trước đó, video đăng tải hồi đầu tuần cho thấy một binh sĩ có vũ trang nói tiếng Ukraine đang yêu cầu ba binh sĩ khác nằm dưới đất trả lời câu hỏi. Sau khi không nhận được câu trả lời mạch lạc, binh sĩ nói tiếng Ukraine đã nã nhiều phát đạn vào đầu của một trong những người nằm ở đất. Một người khác nằm bất động giữa vũng máu, dường như cũng đã bị bắn tử vong trước khi video được quay. Người nổ súng thoáng lộ mặt ở cuối video và kết thúc video bằng khẩu hiệu Vinh quang cho Ukraine. Một đoạn video khác dường như lại được quay ngay sau khi vụ việc xảy ra, cho thấy được là kẻ nổ súng đã cố gắng đưa ra lời bào chữa để biện minh cho hành động gây rộng của mình. Bà Hurtado nói rằng Liên Hợp Quốc cũng biết về đoạn video này, nhưng không có lời bào chữa nào thực sự có giá trị. Chúng tôi cũng biết về một video khác xuất hiện trên mạng xã hội dường như cho thấy được là một binh sĩ Ukraine thừa nhận giết người và cố gắng biện minh cho điều đó bằng cách cáo buộc rằng các nạn nhân không chịu đầu hàng hoặc rằng họ là một phần của công ty quân sự Warner đang chiến đấu cho Nga. Người phát ngôn nói, những lời bào chữa này không thể biện minh cho hành động của họ theo luật nhân đạo quốc tế. Ukraine lên tiếng báo động về cạn kiệt đạn dược. Ông Igor Zhupfa, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói với tờ Bloomberg rằng giao tranh dữ dội tại Ukraine đã khiến quân đội của nước này gần như cạn kiệt đạn dược và kho dự trữ không được bổ sung kịp thời. Quan chức này cũng kêu gọi phương Tây cung cấp cho Kiev hệ thống pháo tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin này mới đây, ông Jokva than thở rằng hiện tại chúng tôi gần như không còn đạn dược. Một tình huống khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc đáp trả các cuộc pháo kích của Nga. Chúng tôi đang cạn kiệt đạn dược rất nhanh vì giao tranh đang diễn ra rất ác liệt. Vị quan chức cấp cao của Ukraine giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng của Nga sở hữu hỏa lực mạnh hơn. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Kiev cần tên lửa tầm xa để giải quyết lãnh thổ Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Theo vị quan chức này, loại vũ khí nói trên sẽ rất quan trọng để khởi động cho một cuộc phản công chống lại lực lượng của Moscow. Về chủ đề máy bay chiến đấu, ông Jokva nêu ra một số lý do tại sao Ukraine lại đang tìm cách sở hữu chúng. Ông này chỉ ra rằng trong số những thứ vũ khí khác, những chiếc máy bay chiến đấu rất hữu dụng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ông Jokva cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp Ramstein sắp tới vào ngày 14 tháng 2 sẽ chứng kiến được những nước phương Tây ủng hộ Kiev cam kết cung cấp nhiều vũ khí hơn. Đồng thời nói thêm rằng đã đến lúc họ ngừng quan tâm đến phản ứng của Moscow đối với việc chuyển giao vũ khí như vậy. Nhận xét về viện trợ quân sự do phương Tây cung cấp, ông Jokva nói rằng quá muộn, quá ít và quá chậm. Thiệt hại nặng nề của Ukraine sau trận tập kích 100 tên lửa của Nga Trận tập kích tên lửa của Nga ngày 10 tháng 2 đã khiến các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng. Thủ tướng Denis Smihan cho biết, các tên lửa của Nga ngày 10 tháng 2 đã tấn công cơ sở hạ tầng điện ở miền Tây miền Trung và miền Đông Ukraine. Ông cũng báo cáo thiệt hại của Ukraine ở Zaporizhia và Kharkov sau trận tập kích quy mô lớn của Nga. Zaporizhia hứng chịu một trong những cuộc không kích lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến. Kharkov cũng hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn chỉ trong một đêm. Ông Smiha nói, Ukraine đã tạm thời mất 44% sản lượng điện hạt nhân, 75% công suất nhà máy điện và 33% nhà máy điện hạt nhân và hạt nhân kết hợp điện Thủ tướng Smyhan cho biết thêm. Người đứng đầu chính phủ Ukraine khẳng định quá trình phục hồi đang được tiến hành và Ukraine có đủ nguồn năng lượng cũng như là máy phát điện để vượt qua mùa đông. Trong khi đó, Văn phòng Tổng công tố Ukraine thông báo thiệt hại tại một cơ sở cấp điện ở thành phố Khmelnytsky, miền Tây Ukraine. Theo chính quyền khu vực, không có thương vong được ghi nhận và các đám cháy do trận tập kích của Nga đã được dập tắt. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đã bắn hạ một tên lửa hành trình ở quận Khmelnytsky. Người đứng đầu chính quyền quân sự của khu vực Serhiy Hamali cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Ông Hamali xác nhận một cơ sở hạ tầng quan trọng ở quận Sepetipka cũng bị tấn công vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Hầu hết thì thành phố này cũng như các cộng đồng lãnh thổ Khmelnytsky, Starokostianivka và Krasilivka đều không có điện. Ông Hamali nói thêm. Nga vào sáng ngày 10 tháng 2 đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine, tấn công hàng loạt mục tiêu ở nước láng giềng. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đã có hơn 100 tên lửa được phóng về phía Ukraine. Nga đã phóng hơn 100 tên lửa trong cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine. Theo báo cáo sơ bộ, đối phương đã sử dụng 29 tên lửa dẫn đường phòng không S-300 và 71 tên lửa hành trình trên không, trên biển. Lực lượng phòng vệ của chúng ta đã bắn hạ được 61 tên lửa hành trình. Ngoài ra thì đối phương đã thực hiện 12 cuộc không kích. Hai trong số đó là do máy bay không người lái Shahid 136 thực hiện, đặc biệt nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Đối phương cũng đã phát động hơn 20 cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thống kê. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận thiệt hại của Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga. Đối phương đã phóng ít nhất là 70 tên lửa ở trong các cuộc tấn công lớn mới nhất vào sáng ngày 10 tháng 2. Ít nhất là có 60 tên lửa đã bị bắn hạ. Tất cả các mục tiêu tên lửa của Nga nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Thật không may, đã có người bị trúng đạn và tử vong. Ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cũng nói rằng một số tên lửa của Nga đã đi qua không phận của Moldova và Romania. Những tên lửa này là một thách thức đối với NATO và an ninh tập thể. Thế giới phải ngăn chặn hành động này. Ông Zelensky nói. Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov ngày 10 tháng 2 thông báo quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Arti thuộc tỉnh Donetsk cùng với một kho đạn ở tỉnh Zaporozhye. Tướng Konashenkov nói, trong 24 giờ qua, máy bay cấp chiến thuật và chiến dịch, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 24 đơn vị pháo binh đối phương ngay tại vị trí bắn. Ngoài ra thì Nga cũng tấn công vào lực lượng, thiết bị quân sự của Ukraine ở 122 khu vực. Sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 93, quân đội Ukraine đã bị phá hủy ở trong khu vực cộng đồng Archimov thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm, họ cũng đã phá hủy một kho vũ khí ở gần khu dân cư Druzhen Zhubovka ở tỉnh Zaporozhia. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo họ đã phá hủy nhiều vũ khí, khí tài của Ukraine. Trong đó đáng lưu ý là có lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, cùng với một số xe tăng, hệ thống pháo giàn. Phía Nga cũng khẳng định họ đã bắn hạ 12 UAV và 14 quả pháo phản lực HIMARS do phía Ukraine phóng đi.